hay là trong xe mình tự làm thật là ờ, sướng ngồi thật êm Đấy. cảm giác uh, thôn quê việt nam rất là hay Xin chào các bạn đã trở lại với ờ, Hiếu Lan TV nhé Ngày hôm nay thì mình mới xem được một cái clip ở trên mạng làm cái trọng tre rất là hay các bạn hôm nay mình cũng ờ, mày mò tập làm thử một cái chõng xe ờ, xem có được không Đấy, mình đã ờ, mua một ít uh, xe luồng này các bạn ạ bây giờ mình sẽ bắt đầu bắt tay vào làm thử nghiệm các bạn nhá lưu ý đây là cái uh, lần đầu tiên làm cái chõng xe Đấy, có gì sai sót thì mong các bạn uh, bỏ qua cho nhá mình cũng chỉ là học hỏi làm theo thôi mình sẽ làm một cái chõng với kích thước là chiều ngang là 1m2, chiều dài là 2m và chiều cao là khoảng 25 35 phân kết quả mình đã hoàn thành các bạn ạ à. mình sẽ quay chung quanh các bạn xem nhé bằng tre 100% với chiều dài là 1, 2 mét chiều ngang ở 1 mét 2 đầu tư tiền là tre gỗ là hết 150 nghìn đinh các loại vật liệu phụ kiện kèm theo nữa khoảng 20 nghìn rất là đẹp các bạn rồi chúc cho những ai đang có ý định làm này thì cũng sẽ làm được một chiếc giường đẹp như này nhá xin chào và hẹn gặp lại các bạn bạn nhấn ờ, like subscribe và chia sẻ cho hiếu lan tv nhá